một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù quê khó mộng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương một đời càng thêm lưu luyến muôn thoáng bên người ngày nào tình thơ mong bên nhau